đêm nay là giây phút cuối rồi Đến hết đêm này mình sẽ mãi cách rời Hãy nói đi anh ngàn lời trong đáy tim Mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau Cô níu tay anh mà sao chỉ thấy buồn môi hồn mà sao chỉ thấy nhạt tuyết mai hương xưa ngày nào còn có nhau giờ đành mai chia ly hai đứa hai chết chi nhau tình cũng đã khuất ngàn ước muốn bên anh tròn đời này vỡ tan một lần thôi không trách than người ơi vẫn níu tay anh mà sao chỉ thấy buồn vẫn níu môi hồn mà sao chỉ thấy tết mai hương xưa ngày nào còn có nhau xưa đành mai chia ly hai đứa hai phương trời bên nhau làm gì chắc bởi vì người đã chắc bởi vì người đàn